Chào mừng các bạn đã đến với kênh đun Giáo mới. Sở dĩ có từ mới ở đây là do chúng tôi đã quyết định lập lại kênh sau một quá trình đấu tranh mở khóa kênh cũ mà không thành. Cơ bản thì bị khóa cả tài khoản gốc quản lý kênh đun Giáo mà không rõ lý do. Gửi yêu cầu lên trung tâm hỗ trợ thì họ cũng chỉ trả lời rất là chung chung. Chúng tôi chỉ biết xin lỗi các độc giả vì sự cố không đáng có này. Đặc biệt là những ai mong đợi clip mới của kênh. Vì sự tình không có chuyển biến tốt, chúng tôi lập kênh đun Giáo mới này để được tiếp tục phục vụ các bạn Hãy coi như kênh trước đó chỉ là một bản demo cho chuyến hành trình dài vô tận của cái tên Doom. Vậy nên, để bù đắp lại cho các bạn vì đã chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua, Doom giáo xin gửi đến anh em một clip đặc biệt thú vị. Và đặc biệt như thế nào thì xin hãy đợi intro chạy xong đã nhé. Nguồn gốc sức mạnh của Doomguy Phần 1. Danh tính của Doomguy Có lẽ đối với những bạn đã quá quen thuộc với series Doom thì câu trả lời rất đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn chia sẻ với những bạn nào muốn tìm hiểu thông tin về Doomguy cũng như muốn bổ sung vốn kiến thức về lịch sử dòng game Doom. Cái gã mà ngày đêm giết quỷ với một nỗi căm hận vô bờ bến kia, người mà các bạn gọi là Doomguy, lại chính là cháu chắt chít của BJ Blazkowicz thuộc series game Wolfenstein Điều này đã từng được hai đồng sáng lập id Software, nơi khai sinh ra dòng game Doom, John Romero và Tom Ho xác thực. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều giả thuyết khác chứng minh rằng hai vũ trụ game này tuy hai mà một nhưng Jumga không hề có họ hàng gì với ngài Blazkowicz. Tóm lại, việc hai người là họ hàng vẫn thuộc giả thuyết có tính thuyết phục cao nhất. Trong game, chúng ta được biết rằng Jumga là một quân nhân, hoặc có một vài nguồn cho rằng anh là lính thủy đánh bộ. Trong lúc chinh chiến, tên chỉ huy đã ra lệnh yêu cầu anh bắn vào dân thường. Một con người chính trực như anh cho rằng mệnh lệnh này là tàn bạo. Vì thế, thay vì tuân thủ, anh đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời khi nhảy sổ vào và tung những cú đấm như trời giáng. Anh không hề biết rằng sau sự việc đó, một hành trình dài vô tận đã được lên kịch bản sẵn cho mình. Hình phạt dành cho anh là bị đầy ải lên sao hỏa dưới chức vụ lính an ninh. Trải qua những tháng ngày thăng trầm tại sao hỏa, khi mặt trăng gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp Lập tức Tumgai cùng đội của anh đã tới viện trợ. Tại đây, anh chạm mặt lũ quỷ lần đầu tiên. Cả đội anh đều lần lượt nằm xuống dưới móng vuốt của lũ quỷ hung bạo. Cuối cùng, chỉ có Tumgai sống sót chống trả lũ quỷ. Có lẽ tôi sẽ không kể chi tiết về cách mà Doomguy đã chiến đấu trong cái ngày định mệnh kia, vì nó là nội dung thuộc series Vị Thần của Nhân loại mà kênh đang thực hiện. Chúng ta chỉ cần biết Doomguy đã xả thân chiến đấu quên mình để bảo vệ trái đất khỏi lũ quỷ đánh tan mọi ý đồ của hell, địa ngục, khiến chúng nguyền rủa anh không thể có một cuộc sống bình thường. Sau 5 lần 7 lượt cứu trái đất khỏi hell, Doomguy đã quyết định đi qua cánh cổng địa ngục và quyết tử với chúng một lần và mãi mãi. Chỉ có như vậy, lũ quỷ sẽ không còn thời gian để lên kế hoạch thôn tình trái đất nữa, vì chúng đã quá bận rộn với vị khách không mời kia rồi. Trong hành trình dài vô tận của mình, Doomguy đã lưu lạc đến thế giới khác khi đặt chân đến một hành tinh có tên là Argentina. Dunga bắt gặp cư dân Argentina. Họ cũng giống như loài người, nhưng những tiến bộ khoa học nơi đây vượt xa về mức độ tân tiến. Anh bị bắt làm tù binh, và sau khi vượt qua những thử thách khắc nghiệt để chứng minh sức mạnh của bản thân, Dunga gia nhập hàng ngũ Night Sentinel và chiến đấu bảo vệ một xã hội khác. Sau đó, Hell đã đánh hơi được và nhận ra Argentina là miếng mồi quá đỗi hấp dẫn cho chúng và sự lụi tàn của một nền văn minh bắt đầu từ đây. Người Argenta không biết bao lâu rồi họ mới gặp những đối thủ khát máu và mạnh mẽ đến như vậy. Các Night Sentinel cùng Doomguy đã chiến đấu không ngừng nghỉ. Thế nhưng mọi nỗ lực cũng trở về cát bụi khi Hell thả một cỗ máy sống Titan mang tên Dreadnought ở giữa lòng thành phố Tarasnabat. Nghi ngờ có nội gián tiếp tay cho Hell, nhưng đây không phải là lúc để điều tra về vấn đề đó. Người Argenta bất lực nhìn cỗ máy sống đó càn quét mọi trận địa trong lúc đó, Doom Guy được Samuel Maker đưa đến cỗ máy Divinity Machine. Anh đã đón nhận một sức mạnh thần giàu quỷ khốc tại đây. Maker là một chủng tộc có thể coi là thiên thần và được người dân Argenta phò tá. Sau khi nhận nguồn sức mạnh khủng khiếp, Doomguy đã dễ dàng đốn ngã Dreadnought, cắm thanh Crucible vào lồng ngực con tay thần và phong ấn nó mãi mãi. Sau chiến thắng vang dội đó, Doomguy được phong lên là một vị vua bất đắc dĩ anh vinh dự nhận lấy những danh hiệu cao quý như Hell Walker và Doom Slayer. Người Night Sentinel và Doom Guy tiếp tục bảo vệ xã hội Argenta khỏi lũ quỷ. Đồng thời, họ mở cuộc chinh phạt sâu trong lòng địa ngục. Nhưng về sau, những biến cố bất ngờ đã đẩy toàn bộ xã hội của người Argenta xuống bờ vực thẳm. Hay nói một cách khác, họ đã lụi tàn bởi đế chế Hell. Nguyên nhân do có nhiều vấn đề nội bộ xảy ra, cũng như có những kẻ phản bội đứng sau. Thêm vào đó, những kẻ mưu mô xảo quyệt tại Hell đã đánh mạnh vào đầu não của người dân Argenta. Chi tiết về chuyện đó, chúng tôi xin để dành content cho các clip sau. Vậy nên, hãy tạm gác các câu chuyện về Argenta và các Night Sentinel tại đây. Quay lại chủ đề chính. Sau khi Doomguy bất lực chứng kiến đế chế Argenta lụi tàn, anh ta đã một mình chiến đấu hàng nghìn năm tại Hell cho đến khi bị mắc bẫy của lũ quỷ. Chúng đã phong ấn anh suốt vài nghìn năm sau đó và đến đây là bắt đầu câu chuyện cho Doom 2016. Phần 2. Sức mạnh của Doom Guy Nếu là một fan gạo cội của Doom Guy, có lẽ bạn đã hiểu rõ về sức mạnh của anh ta. Chưa có một đối thủ nào của Hell gặp Doom Guy mà còn sống cả. Chí ít thì thoi thóp, sống không bằng chết như những Titan. Đầu tiên, hãy nói đến Doom Guy lúc anh chưa nhận được sức mạnh từ Divinity Machine – anh vẫn là con người bằng xương bằng thịt, nhưng do chiến đấu với loài quỷ và bị biến đổi, anh đã trở nên mạnh mẽ và vượt qua giới hạn của một con người. Tính từ bản Doom 64 trở đi, Doomguy được coi như một superhuman. Anh có thể đấm và xé lỗ quỷ như giấy. Những bức tường kiên cố cũng không là gì đối với sức mạnh của anh. Có một trang truyện cho thấy anh dễ dàng đạp tung bức tường bằng thép. Không những thế, anh còn chịu được sự ăn mòn của axit. Ở thời kỳ đó, Doomguy đã đủ sức hạ những con trùm khét tiếng như Icon of Sin, Spider Mastermind. Ý chí của Doomguy là bất diệt. Khi ngọn lửa hận thù của anh càng rực cháy, sức mạnh của anh càng bùng nổ. Nếu như việc cứu trái đất và trở lại cuộc sống bình thường là cái kết có hậu cho Doomguy, thì vận mệnh đã khéo trêu đùa với anh. Từ khi mất đi người bạn gắn bó thân thích cuối cùng là chú thỏ Daisy, lòng hận thù đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh Doomguy đã thề sẽ sống mãi với chúng cho tới con quỷ cuối cùng. Nhưng nếu bạn là một con quỷ vô tình bắt gặp Doomguy, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Chạy ư? Nghe cũng hợp lý. Nhưng bạn đã bao giờ thử đua với một quả rocket siêu tốc chưa? Và đó là vận tốc của Doomguy lúc chưa bước vào Divinity Machine. Thời điểm này, Doomguy vẫn là con người. Anh vẫn đổ máu và có khả năng bị giết cho đến khi bước ra khỏi Divinity Machine. Thứ sức mạnh này là nguyên nhân dẫn đến Hell bị diệt vong. Nó đáng sợ đến mức không một ai có thể ngăn cản được, cho dù là đấng tạo hóa. Ở phần Doom 2016, chúng ta vẫn còn mơ hồ về sức mạnh của Doom Guy, hay còn gọi là Doom Slayer. Và cho đến khi Doom Eternal phát hành, ta mới ngộ ra rằng thằng cha tác giả vú bài trong khi viết cầm. Sức mạnh của Doom Guy đã đạt đến cảnh giới mới cảnh giới mà fan lâu năm như chúng tôi cũng chưa nghĩ ra được. Nếu như ở Doom 2016, Doom Guy được ví như là một bán thần, thì bây giờ anh được coi là một vị thần đúng nghĩa. Sức mạnh của Doom Guy, hay từ bây giờ chúng tôi sẽ gọi là Ngài Slayer cho hợp thức hóa với tôn giáo của Doom nhé. Sức mạnh của Ngài là bất diệt, là Eternal, không một kẻ nào dám đứng lên thách thức Ngài mà còn sống cả. Ở quảng trường Tarasnabat, sau khi nhận lấy sức mạnh mới, Ngài Slayer trong thoáng chốc đã đảo ngược thế trận khi một tay đốn ngã cái cỗ máy sống Dreadnought to vật vã đó. Hành động này ngay lập tức đã ấn định chiến thắng cho đội quân Sentinel. Tương tự như Dreadnought, một người anh em của nó là The Great One, cũng là một Titan cổ xưa mạnh mẽ gần như bậc nhất của Hell. Nó đứng lên thách thức ngài Slayer. Trận chiến diễn ra không biết trong bao lâu, chỉ biết nó không kết thúc nhanh như trận ở Tarasnabat. Cho dù nó có mạnh thật, nhưng cuối cùng cũng phải gục ngã trước sức mạnh thần thánh của ngài. Ở thời kỳ đỉnh cao, ngài Slayer cùng đội quân Sentinel tinh nhuệ của mình đã gieo rắc nỗi ác mộng khắp địa ngục. Khủng khiếp đến mức sau này có cả một bài văn tế về ngài Slayer do Hell viết ra. Nội dung là lời răn đe lũ quỷ khi đối mặt với kẻ đem đến cơn ác mộng tột cùng. Và tên anh ta là Doomslayer. Mãi tới sau này, dù có bị phong ấn, nhưng tầm ảnh hưởng của ngài Slayer lên Hell là vĩnh cửu. Đến nỗi, chúng phải chế tạo ra nhiều hơn một cỗ quan tài, nhằm đánh lạc hướng những kẻ muốn đào ngài Slayer lên. Và chúng ta không biết rằng chúng đã phải khổ sở đến mức nào để giấu kín chiếc quan tài chứa ngài. Chỉ biết sau này, sau khi Samuel Hayden, một tiến sĩ của UAC được cơ giới hóa, bước tới hầm mộ và khênh ngài về, cộng đồng Hell được một phen dậy sóng khi biết hung tin chúng tức tốc chạy đi tìm kiếm và đẩy mạnh quân số lên cao nhất để phá hủy trạm nghiên cứu của UAC trên Phobos và Sao Hỏa trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chúng tôi đã trình bày xong về tầm ảnh hưởng của ngài. Giờ thì đến chuyên mục phân tích sức mạnh của Slayer sau khi ngài rời Divinity Machine nhé. Nếu so với sức mạnh trước đó, ngài Slayer ở thời điểm hiện tại mạnh hơn gấp nghìn lần so với lúc chưa đặt chân đến Argentina. Slayer không những tiếp nhận kỹ năng chiến đấu thượng thừa của các Sentinel, ngài còn được họ truyền đạt cho những kiến thức công nghệ tiên tiến của ngài Argenta. Sức mạnh của ngài Slayer khi rời khỏi Divinity Machine vượt trội đến mức một mình ngài có thể solo với những Titan hùng mạnh nhất. Điều mà gần như không một Night Sentinel nào có thể làm được. Và tới đỉnh điểm, Slayer đã khiến Davos, một vị chúa tể hùng mạnh nhất Hell, đồng thời là đấng sáng tạo đầu tiên nằm xuống sau cái kết của DLC The Ancient Scott phần 2. Về chi tiết sức mạnh, nếu dựa theo lore trong game thì những con demon chỉ là mũi so với ngải. Dù chúng có là những kẻ cộng cán đến mấy, nhưng hầu như chỉ có thể giữ chân Slayer trong phút chốc và rồi lại ngã xuống như bao kẻ khác. Tốc độ của Slayer vượt trội hơn so với trước đó rất nhiều. Dù chưa có thước đo chính xác, nhưng theo những gì các nhà phân tích mổ xẻ, tốc độ của ngài đạt trên cả vận tốc âm thanh hoặc có thể nhanh hơn nữa. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm khi điều khiển Slayer dash qua lại trên mặt trận. Về sức mạnh thể lực, chúng tôi không rõ những nắm đấm của ngài uy lực thật sự ra sao, nhưng theo thông tin ở bản 2016, ta có thể biết rằng một mình Slayer đã giết chết The Great One mà không cần có thanh kiếm Crucible. Và đó là cái chết thật sự của một Titan chứ không chỉ đơn thuần là phong ấn. Ngoài ra, Slayer có thể cường hóa sức mạnh cho những món vũ khí của mình. Lấy ví dụ cụ thể, nếu như một người bình thường cầm khẩu Combat Shotgun hoặc Super Shotgun bắn lên tường, những viên đạn sẽ để lại những dấu nhỏ trên bề mặt. Nhưng nếu người sử dụng là ngài Slayer, một phát đạn từ khẩu shotgun sẽ kéo đổ cả bức tường và những viên đạn sẽ vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Bộ giáp Predator cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Slayer khi nó có khả năng hấp thụ những mảnh run giải rác khắp nơi ở Argentina và Hell. Chúng cung cấp cho Slayer những kỹ năng mới để ngài có thể tiêu diệt Demon dễ dàng hơn. Và chúng ta có hẳn một bề dày lịch sử về bộ giáp Predator huyền thoại này. Tuy nhiên, có vẻ như việc mặc giáp hay không cũng như nhau, chẳng qua là bộ giáp được thêm vào nhằm mục đích tạo độ ngầu cho ngài. Dù không có bộ giáp thì khả năng hồi phục của Slayer thuộc hàng số má nhất của cả vũ trụ Doom. Slayer còn có một lá chắn bảo vệ bản thân. Và đó là lý do Slayer bất tử suốt hàng nghìn năm chinh chiến mà không có một vết sẹo nào. Có một câu chuyện vô cùng thú vị. Khi tìm thấy quan tài chứa Slayer, Olivia, một chuyên viên nghiên cứu cấp cao của UAC, kẻ đã biến chất bán linh hồn trong kỳ giữ, là phản diện chính trong phần 2016, đã bị Hell dụ dỗ và cố gắng tìm cách giết chết ngài. Mụ ta đã dùng khẩu BFG 9000 và bắn thẳng vào Slayer, và bạn có thể hình dung được sức công phá của khẩu Big King Gun đó khủng khiếp như thế nào không? Nó có thể đốt trụi mọi phân tử trên quãng đường mà viên đạn đi qua. Ngài Slayer đã hưởng chọn một viên và vẫn ngủ ngon như chưa có điều gì xảy ra. Điều này hẳn đã khiến Olivia tức phát rồ. Bản thân Slayer cũng mạnh lên theo thời gian, bởi lẽ một trong những kỹ năng nội tại của ngài là hấp thụ sức mạnh của các con quỷ bị giết. Vì thế, số lượng quỷ dữ bị tiêu diệt tỷ lệ thuận với sức mạnh của Slayer. Và cứ thế, chuyến hành trình diệt quỷ suốt nhiều năm tháng đã tích lũy cho Slayer một nguồn sức mạnh khủng khiếp, đủ để hạ gục cả đấng sáng tạo tối cao và đẩy lùi quân đoàn quỷ hùng mạnh. Slayer có thể miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật và với khả năng lão hóa gần như bằng con số 0 đối với ngài. Dù chiến đấu hàng nghìn năm ở địa ngục nhưng Slayer của chúng ta nhìn như ở tuổi 30 không hơn không kém. Tinh thần của ngài là bất khuất không một cám dỗ hay bất kỳ hình thức điều khiển nào có thể thao túng được Slayer. Ngài làm những điều mà Ngài cho là đúng, và sự hy sinh của Ngài là vô cùng to lớn đối với trái đất cũng như các sinh vật sống khác ngoại trừ hẻo. Xét cho cùng, chúng tôi không thể cân đo đong đếm cụ thể việc Slayer mạnh đến mức nào, nhưng chúng ta chỉ cần biết Ngài mạnh, thật sự rất rất mạnh. Và để hiểu rõ hơn nữa, chúng tôi sẽ kể về những kẻ đáng sợ tại Hell ở một clip khác. Clip sẽ nói về những đối thủ mà ngài Slayer từng gặp để bạn có cái nhìn tổng quát hơn về vị thần của nhân loại chúng ta. Còn bây giờ, clip sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.